chào các bạn Hôm nay à, rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu đến các bạn dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật Hiệu là Paloma Con này là model là IC800M Cái mã của nó là 603898 mỗi bếp nó có một cái mã duy nhất thôi mã này là mà nhà sản xuất họ quản lý khi mà họ ờ, sản xuất họ xuất xưởng ra họ sẽ quản lý theo cái mã này 603898 con này là giá là 1 triệu 2 con này đang thử cho khách xem đầu tiên là tôi sẽ thử chức năng là khóa ga khi ờ, gió thổi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu và mở bếp nướng đối với bếp ờ, nấu á, thì ờ, khi mà tại vì ờ, lửa nó chậm lại nên nó rất là dễ cháy còn bếp nướng á, do cái mâm lửa nướng nó rộng nên khi mà mở bếp nướng các bạn phải giữ đè tay khoảng 3 phút giây nó có ra ra mồi ra mồi ra thì nó mới cháy ha bây giờ tôi sẽ thử đây đây là cần gạt điều chỉnh lửa lớn nhỏ đây tôi tắt đèn cho các bạn dễ nhìn ngọn lửa bây giờ tôi sẽ thổi cho lửa tắt khoảng 5-7 giây bếp sẽ khóa ga đây là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa Đó. các bạn ờ, để ý nghe thì sẽ nghe tiếng relay nó đóng cái cạch chừng 5-7 ờ, giây thôi các bạn không nghe thì cũng được không có quan trọng tại vì ờ, đó là bếp nó sẽ làm tự động hết cứ khoảng 5-7 giây là nó sẽ khóa thôi bạn không quan tâm quan tâm chuyện đó ha đó bếp đã khóa ga công tắc bếp vẫn đang mở đây đó là chức năng khóa ga khi lửa tắt lửa tắt thì ờ, gần như 99% nguyên nhân là do gió thổi ờ, một số ờ, nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống trào tức là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga nhưng mà các bạn lưu ý cái mâm chia lửa nè nó cao hơn cái mặt bếp do đó nước trào ra thì nước nó, nước nó chỉ nằm trên mặt bếp thôi trường hợp nước trào nhiều và có bọt á mà nó ngập cái mâm chia lửa này á thì nó mới gây khóa ga nó mới tắt lửa nên trường hợp đó là cũng có nhưng mà hiếm đó, 10 trường hợp nước trào thì chỉ có một lần là nó tắt lên thôi nên mà quảng cáo là chống trào là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy sẽ gây hiểu lầm cho khách tiếp theo tôi thử chức năng là khóa ra thì ờ, nước cạn nồi tôi dùng hai cái miếng sắt này để tôi thay cho hai cái đáy nồi đây là chức năng độc quyền của à, dòng bếp ga nhật mới có thôi các bạn ra Việt Nam ờ, các bạn ra siêu thị ở Việt Nam các bạn ra siêu thị các bạn ờ, nói là tôi có tiền tôi muốn mua cái bếp ờ, tốt nhất giá 20 triệu cũng không có cái cảm biến này đây cái cảm biến cái que cảm biến và chạm vô đáy nồi nè chỉ độc quyền dòng bếp ga Nhật mới có thôi những dòng bếp ga xuất khẩu <clears throat> những dòng bếp ga Việt Nam những dòng bếp ga mà quảng cáo là nhập từ Đức từ Ý Tây Ban Nha cũng không có cảm biến này nha đó là độc quyền người chế bếp ga Nhật mới có nước sôi ở 100 độ nếu mà nồi còn nước thì các bạn nấu thoải mái thôi không có vấn đề gì nhưng mà nếu mà nồi cạn nước nhiệt độ đáy nồi tăng lên thì bếp nó sẽ khóa ga đầu tiên là khi mà đáy nồi nó tăng lên đến 200 độ á, thì bếp nó sẽ đầu tự động giảm nhỏ lửa và khi đáy nồi nó tiếp tục tăng lên đến uh, trên 250 ờ, độ khoảng trên 260 thì uh, trên 260 độ thì bếp nó sẽ khóa ga đây là chức năng khóa ga khi nước cạn nồi một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống cháy nồi gọi như vậy là không có chính xác tại vì ở nhiệt độ đáy nồi mà trên 260 độ á, là dưới đáy nồi nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi mục đích thiết kế của nhà sản xuất là để chống cháy nổ chứ không phải là chống cháy nồi nên người bán mà quảng cáo chống cháy nồi là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy sẽ gây hiểu lầm cho khách ừ. bếp bên trái nó tự đã tự động giảm nhỏ lửa rồi nè lúc này cần gạt điều chỉnh lớn nhỏ không có thay đổi nè đó, bên phải thì chưa giờ tôi sẽ cho các bạn xem nhiệt độ của đáy nồi đây các bạn nhìn vào cái cái súng này ha súng đo nhiệt độ bên trái 216 độ 215 độ đó, tùy theo cái vị trí của cái ờ, đáy nồi tương tự bên phải nó đã điều tự động giảm nhỏ lửa rồi nè bây giờ tôi sẽ đo 260 độ nè đó bên, bên trái 216 độ nè khoảng chừng à, một hai phút nữa thôi là nó sẽ khóa ra thôi các bạn ờ, khi mà sử dụng ờ, ở, nhà các bạn phải lưu ý là cái đáy nồi dày á, thì nó sẽ mau nóng thì nó sẽ tắt nhanh còn nếu mà các bạn sử dụng nồi nhôm đáy mỏng mà hay là cái gian bếp nhà bạn mà nó có gió thổi lùa nó sẽ làm nguội cái nồi nó không kịp nóng lên trên trên 260 độ nó chỉ lanh quanh 210 220 thì các bạn ngồi đợi cả buổi nó cũng không có khóa đâu tại vì ờ, nó chưa đủ nhiệt độ nhiều người không biết rồi nói bếp lỗi này nọ đó cái bên phải nó khóa ra đó bên phải nó nóng hơn nó nóng nhanh hơn nãy mình đo nó lên tới 260 đó còn bên trái này nó, nó chưa đủ nhiệt độ tôi sẽ ờ, đo thử như bình ờ, phải đây đó công tắc bếp lên đó rồi bên trái đóng luôn rồi công tắc bếp vẫn đang mở đây đó đó đây là chức năng khóa ga khi nước cạn nồi đây là chức năng chỉ có độc độc quyền của phòng bếp nhà ga Nhật mới có thôi những dòng bếp ga Việt Nam những dòng bếp ga quảng cáo là từ Đức từ ờ, Tây Ban Nha từ Ý cũng không có cái chức năng này đây là dòng cơ bản thì nó chỉ ờ, có hai chức năng cơ bản an toàn là khóa ga khi ờ, gió thổi tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi dòng này nó không có chức năng ờ, hẹn giờ khi mà tôi bán thì tôi có tặng kèm ờ, một cặp pin và một cái ờ, cục này là cục nguồn nguồn cắm điện sử dụng trực tiếp đối với bếp ga Nhật á nó hao pin tại sao nếu mà bạn sử dụng những cái loại pin như là Việt Nam con thỏ con ó nè Pinaco nè sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được khoảng 10 15 ngày thôi loại này à, giá 12 à, 15 ngàn một cặp gì đó còn những loại như là Panasonic nè Panasonic màu xanh Toshiba Maxell màu đỏ nè loại này 22 ngàn một cặp sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được khoảng 20-30 à, ngày thôi rất là kém các bạn tránh ra những cái loại pin này nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn ra siêu thị mua cái loại pin Alkaline Alkaline là cái công nghệ chế tạo pin còn hiệu thì nó có rất nhiều hiệu như trên tay tôi đang cầm là Toshiba rồi Panasonic có nhiều hiệu lắm loại pin Ancalay này á giá bên ngoài siêu thị khoảng 90.000 ờ, một cặp nếu mà sử dụng cho dòng bếp này thì được khoảng ờ, trên 6 tháng 6 7 tháng tùy theo các bạn sử dụng ít nhiều ờ, loại này thì 90.000 một cặp thì tôi có tặng kèm cái cục nguồn này là cắm điện các bạn sử dụng trực tiếp đây cắm điện cắm vào bên ờ, cạnh bếp đây bây giờ tôi lấy pin ra tôi thử nguồn ha tôi lấy pin ra để tôi thử nguồn đây bây giờ học pin thì không có pin tôi thử bằng nguồn Đó. sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết ha sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết cái này nó chỉ có hạn chế là khi mà cúp điện thì không sử dụng được thôi thì bởi vậy tôi có tặng thêm ờ, cặp pin tôi có tặng thêm cặp pin đó các bạn ờ, vừa lắp pin vừa cắm nguồn luôn cũng được nữa không sao hết ha. khi mà thí dụ như lỡ cấp điện thì sẽ có pin lỡ cấp điện thì có pin còn không thì ờ, nguồn nó sẽ cấp điện cho bếp nó sẽ ờ, giảm hao pin đi đó. đây là giải pháp để mà cho các bạn đỡ cái tốn tiền mua pin thôi sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết ừ. loại bếp này thì à, tôi bảo hành một tháng trong vòng 10 ngày đầu nếu mà có lỗi thì tôi sẽ đổi bếp mới cho các bạn trong vòng 10 ngày đầu ha có lỗi thì tôi sẽ đổi bếp mới bếp ga Nhật thì à, cái rủi ro hư hỏng thực ra cũng à, gọi là không hư hỏng thì là cũng là người bán đó là quảng cáo quá sự thật nói xạo ví dụ như trăm con giao cho khách thì cũng có đâu đó một hai con nó rủi ro nó hư hỏng thì nên mới có chính sách bảo hành để cho khách yên tâm sử dụng các bạn ở xa thì ờ, shop có ship uh, ờ, COD đi xa bạn nhận bếp ờ, kiểm tra và thanh toán cho tiền cho nhân viên bưu điện giao hàng hoàn toàn yên tâm không có sợ lừa gạt lừa đảo gì ở đây hết cái này là tặng kèm bếp này rồi còn thắc mắc gì nữa không à cái này hướng dẫn cái nữa bếp này thì nó không không có hẹn giờ còn bạn nào mà muốn sử dụng hẹn giờ thì tôi sẽ ờ, hướng dẫn ha muốn sử dụng hẹn giờ thì các bạn phải ờ, lấy pin ra nha lấy pin ra sử dụng cái cục nguồn ờ, sử dụng cục nguồn này nhưng mà các bạn không có cắm trực tiếp vào ổ điện và các bạn cắm qua một cái ổ hẹn giờ đây là ổ hẹn giờ ổ hẹn giờ này nó sẽ cho phép các bạn hẹn từ 1 phút cho tới 60 phút bấm vô chữ set này bấm một lần là hẹn một phút muốn hẹn 60 phút thì các bạn bấm các bạn đề tay thì nó sẽ nhảy nhanh hơn ha nó sẽ nhảy lên tới 60 phút tối đa đó, bây giờ tôi sẽ hẹn bấm một phút để tôi hẹn giờ nè nó hẹn giờ ờ, hẹn giờ ờ, nó đếm sẽ đếm lùi đếm lùi về không nó ngắt điện ngắt điện đây là cái uh, cục nguồn tôi cắm vào ổ hẹn giờ nó ngắt điện cung cấp cho ổ hẹn giờ thì bếp nó sẽ khóa ra đây các bạn phải cắm uh, cục uh, cái đời rắc vào bếp ha lấy pin ra lưu ý phải lấy pin ra nha lấy pin ra thì mới hẹn giờ được Đó. bếp này phải có pin hoặc là có điện thì nó mới hoạt động nên ta lợi dụng cái tính năng này để ta hẹn giờ nó nó đơn giản như vậy thôi chứ không có gì hết bạn quan sát ha tôi mở hai bếp luôn đây ừ. khi mà nó đếm lùi về không nó ngắt điện ngắt điện cung cấp cho cái cục, cục nguồn thì bếp nó sẽ không còn điện nữa thì nó sẽ khóa ra và lưu ý để sử dụng được ờ, hẹn giờ thì các bạn phải lấy pin ra để cho nó ngắt điện hoàn toàn nó không có cái nguồn điện cung cấp cho bếp đây ngắt điện bếp khóa ra đơn giản vậy thôi ổ hẹn giờ này là 80 nghìn giá là ổ cái hổ hàng giờ này là 80 nghìn Đó. bếp khóa ra, công tắc bếp vẫn đang mở đây còn nếu mà muốn sử dụng lại á thì ờ, các bạn lấy ra cắm thẳng vào trực tiếp vào ờ, ổ điện thôi không phải qua ổ hàng giờ này nữa thì sử dụng bình thường thôi không ảnh hưởng gì hết đơn giản thôi hay làm cũng được hay cũng hiểu rồi pin này tặng kèm tôi ờ, lắp sẵn vô ờ, trong bếp luôn đây được chưa còn gì thắc mắc không biết mà biết sao ừ. xem hàng ngày mà hiểu mà ha bếp này thì ờ, giá bán là một triệu hai <clears throat> đây, đây, đây tôi thử cho khách xem bán rồi nếu mà các bạn xem YouTube trên TV á, mà quan tâm tới dòng bếp này á, thì các bạn nhắn vào Zalo Zalo Facebook của anh Nam 0909 306 149 nhắn vào Zalo hoặc là các bạn để lại số điện thoại thì e sẽ có nhân viên ờ, bán hàng ờ, gọi điện tư vấn cho các bạn còn con bếp này thì bán rồi ha bếp này bán rồi ở đây là tôi thử cho khách xem trước khi giao để đảm bảo là các tính năng hoạt động tốt à, hướng dẫn sơ sơ nữa hầu như tất cả các bếp, các dòng bếp ga Nhật đều có lò nướng hết đây là cái mâm nướng của nó đây mâm nướng ờ, cái vỉ nướng mâm hứng mom nướng á, nhiều bạn thắc mắc là nướng được cái gì thì à, xin thưa là nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra cắt mỏng độ dày khoảng 2, 2 à, phân 2 cm như là bò lá lốt cánh gà con cá mà nó cỡ bằng tay này bỏ vô nướng được ha còn con cá con con cá lóc con cá quả mà nó to bằng nắm tay thì nó hơi to nó to thì nó sẽ đụng với với tầng lửa phía trên thì nướng không được nếu mà các bạn nướng con cá lóc thì các bạn phải lấy cái mâm này ra lấy cái vỉ này ra các bạn để con cá thẳng vô cái mâm này ha còn mà nướng được uh, tôm cua uh, sò sò huyết nghêu đó mực mực thì chỉ cần khoảng 50 phút là nó chín thôi khô mực thì 5 phút thôi còn nếu mà mực tươi mực một nắng thì 10 phút còn các bạn nướng mà cánh gà thì cần phải 25 ờ, 30 phút tùy theo cái các bạn nướng nhiều ít rồi cái cánh gà nó dày nó mỏng đó nướng thịt nói chung nướng thịt nó tầm thì nó loanh quanh khoảng 30 phút ha còn ờ, nướng tôm ờ, mực thì nó nhanh và một cái mẹo khi nướng á là các bạn đổ nước vào cái mâm hứng này để nước nó bốc lên giúp cho thực phẩm nướng của mình nó không bị khô đồng thời dầu mỡ nó có nhiễu xuống thì ờ, ta cũng dễ vệ sinh lấy ra lấy ra vệ sinh rất là tiện mở lên là sử dụng thôi rất là tiện không phải đốt lửa than vệ sinh tiện và sử dụng nó cũng tiện và lưu ý là tại vì cái bếp nướng á cái bề mặt mâm nướng nó rộng cái bề mặt vỉ nướng nó rộng nên khi mà sử dụng các bạn phải nhấn giữ đè tay khoảng 3-4 giây để nó có ga mồi ra thì nó mới dễ cháy còn các bạn ờ, nhấn mà buông liền á, thì nó sẽ khó cháy ha đó là đặc tính của nó nên mình sử dụng mình phải biết mình phải hiểu chứ không thôi là mình lại nói bếp bị lỗi này nọ nữa rồi video ờ, của ờ, tôi xin tạm dừng tại đây nếu mà các bạn quan tâm đến các sản phẩm ờ, của rẻ hơn khuyến mãi thì các bạn có nếu mà xem trên YouTube thì các bạn có thể đọc vào cái remote để tìm kiếm với từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để ờ, đón xem thêm những cái sản phẩm của chúng tôi thử vào ngày mai chúng tôi ờ, cung cấp nhiều sản phẩm bếp ga bếp điện từ lò vi sóng nồi cơm nồi cơm IH tủ lạnh máy giặt đồng hồ đeo tay dàn âm thanh laptop cũng có nữa có nhiều sản phẩm rồi video xin kết thúc tại đây xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn này anh đăng lên youtube rồi. đúng rồi sau này muốn xem nó lên youtube xem để mà em cho nó xem đúng rồi nó có link sẵn đó